em thấy tính lằng nhằng lắm cũng hai từ sáu hay ba năm bảy gì đây nè thôi mình cũng không có để ý làm gì hết á à. cái dạ. sau này tự nhiên sao thấy gọi điện thoại cho mình liên tục luôn à. đó mình lại đánh với hỏi mình nói không biết cái anh này anh có ý gì đây ta mới nghĩ là nếu mà mình xác định mình quen anh này á thì mình phải tìm hiểu coi anh này còn có tính lăng nhăng hay không ừ. thì em mới nhờ cô bạn thân á ừ. em mới ừ. nói ê mày xác định giùm tao coi cái anh đó có đàng hoàng không hay anh ừ. vẫn còn lăng nhăng giống như lần mấy mấy mấy năm trước mấy tháng trước Tức là à? em dùng phép thử dạ em nhờ bạn em em thử lòng dạ. anh này dùm con dao hai lưỡi nghe năm mươi năm mươi cái anh này anh dính câu <laughs> nghe tiếng khóc thì em bảo sao, tại sao em khóc thì bảo là anh có nhớ số điện thoại mà hay nhắn tin cho anh uh, hồi từ hôm bữa giờ à. không và đấy là bạn của em à. Thế em mới giật mình ra Ủa, xin lỗi Dũng quê ở đâu? Em quê Hải Phòng Hải Phòng. Dạ. Ồ, oh, còn em em dạ, quê em quê Bến Tre ạ. À, một người Hải Phòng, một người Bến Tre, hai nơi rất gần nhau. Thế cha, làm sao mà gặp nhau được dạ thì à, lúc trước á là hai công ty á là đối tác với nhau ngày đó thì à, anh này á thì ảnh hay ờ, gọi điện thoại cho mấy em làm cùng công ty em à. cái này cái vô cái nghe cô này nói Ủa hôm qua anh kia anh gọi điện thoại cho mình từ 11 giờ à, đêm đến 2 ba giờ sáng. Cái xong à. cái hôm sau nữa là nghe em Huệ nói hôm qua anh Dũng anh cũng gọi cho mình nói chuyện từ cũng 11 giờ đêm đến 2 ừ. giờ mấy sáng á. Trời ơi, sao mà gọi được. Đây là em được gọi để bàn công việc thôi, tạo quan hệ thân mật làm ăn thế mà mất sức dữ cứ điện thoại từ 11 giờ đêm tới 3 giờ sáng <laughs> ông não nó tiêu cuối cùng là tán tỉnh tìm hiểu mấy cô kia mà dính cô này em thấy tính lằng nhằng lắm cũng hai tư sáu hay ba năm bảy gì đây nè hồi mình cũng không có để ý làm gì hết á à. cái sau này tự nhiên sao thấy gọi điện thoại cho mình liên tục luôn à. đó mình lại đánh với hỏi mình nói không biết cái anh này anh có ý gì đây ta thì à. em gọi điện thì thấy yến thì nói chuyện cũng hiểu biết với cả đồng cảm được ờ, trong cuộc sống ừ. thì em mới à, xoay sang thì cũng nói chuyện với yến nhiều hơn rồi ờ. cảm tình nhau bao lâu thì hai bạn mới yêu nhau chắc khoảng cỡ ba bốn tháng sau lúc đó em cũng đang thất tình cũng đang buồn thì mình mới nghĩ là nếu mà mình xác định mình quen anh này á thì mình phải tìm hiểu coi anh này còn có tính lăng nhăng hay không ừ. thì em mới nhờ cô bạn thân ấy ừ. em mới ừ. nói Ê, mày xác định giùm tao coi cái anh đó có đàng hoàng không hay ảnh ừ. vẫn còn lăng nhăng giống như lần mấy mấy mấy năm trước mấy tháng trước tức là em dùng phép thử dạ em nhờ bạn em thử lòng dạ. anh này giùm con dao hai lưỡi nghe năm mươi năm mươi đó rồi cuối cùng sao dạ thì ờ, cô bạn thân đó cũng nhắn tin rồi cũng lả lơi anh ơi ừ. đồ chiều nay anh ở đâu anh đi ăn ở đâu rồi khi nào anh vào sài gòn đồ em ở quân một được à. vẽ ra một viễn cảnh rất là à. đẹp luôn rồi sao cái anh này anh dính câu nhắn ừ. tin rồi đến thì em cũng trả lời bình thường thôi ai già đâu thì bữa đó em đi nhậu với lại sếp buổi chiều vừa ngồi xuống thì yến mới điện khóc em nghe tiếng khóc thì em bảo sao, tại sao em khóc thì ờ, bảo là anh có nhớ số điện thoại mà hay nhắn tin cho anh ờ, à. hồi từ hôm bữa giờ à. không và đấy là bạn của em à. Thế em mới giật mình ra à. <laughs> sau đó em xử lý tình huống là sao thì em mới ờ, bực quá em không biết làm ra được mà mình thì trong lòng mình đâu có nghĩ gì đâu lúc em cúp máy rồi em không nói câu gì bảo chờ anh đấy <laughs> mà không biết là em vào thì em mới bay ra đến 11 rưỡi vào sân bay thì em nhờ cô bé bạn cùng công ty và chỉ cho anh chỗ trọ của của của yến, yến ừ. thế là bắt đầu em mới tới cửa phòng em mới gõ cửa mở cửa ra nhìn em sức người luôn à, muốn làm đó em luôn. cũng hơi bất ngờ là nghĩ là chắc là ngày mai rồi lại gọi làm lành thôi chứ ừ. cũng không nghĩ là đứng trước mặt mình ừ nhưng mà ấn tượng đầu tiên á cũng ờ, sụp đổ chưa? ơi làm sao thứ nhất là lúc nghe điện thoại á thì giọng ấm ấm trầm trầm nghe cũng ờ, tưởng tượng chắc một người đàn ông cao to à, đẹp trai à, à. đến khi gặp á thì trời ơi năm mươi ba ký nè trời ơi ốm ơi là ốm nói sao mà xấu dữ vậy nè <laughs> nhưng mà rồi tiếp tục làm sao à, thì em nói ờ, thôi anh vô đây làm gì thôi anh về đi trời đất ơi trời ơi anh gì <laughs> em nghe xong cô đấy thì em mới bảo là tôi lấy làm tin anh để thì anh quay đi về tôi ra đầu hẻm với khoảng chừng ờ, năm chục mét gì đấy thì em nhận được tin nhắn thôi anh vào đây trễ này rồi anh quay lại đây nghỉ ngơi mà rồi tính sao tính mai dạ. rồi à, thì à, khoảng hai bạn à, yêu nhau bao lâu được một tháng yêu nhau được khoảng tháng hơn tháng sau thì em bỏ hết công việc này em chuyển vào trong này mà chịu nè rồi ba mẹ có sốc không ba mẹ sốc rồi bà mẹ vợ em có sốc không cũng sốc luôn dạ <laughs> mẹ em cũng ngạc nhiên là tại vì lúc đó mẹ em cũng muốn lấy chồng có điều kiện tí xíu mà à. mẹ em cũng làm mai cho em một cái anh việt kiều ở nước ngoài ừ. nhưng mà em nói là thôi mẹ ơi có mình con xa xôi con ở nước ngoài mấy năm cũng mới về một lần thôi mẹ Đúng cho con lấy lấy nước trong nước đi thỉnh thoảng con về con thăm mẹ ừ. cái mẹ mới nói ờ, tao không cần quan trọng miễn sao mày sống uh, sung sướng vui vẻ vui chưa dạ chưa vui chưa công nhận là vui hả lý do dạ, dạ đến khi sau hôn nhân thì nó sụp đổ hoàn toàn rồi. rồi bây giờ em nói cái từ là sụp đổ hoàn toàn vậy thì cái sụp đổ lớn nhất của em là gì dạ ngày xưa thì em biết ảnh đó là một người cần cù làm việc nè ừ. thương là thương cái tính đó ừ. nhưng mà sau thời gian cưới cái về chơi game em nè hút thuốc nè thức đêm nè vợ thì có khi không thèm nhìn tới vợ luôn hai tháng trời vợ chồng giống như là người dân vậy đó ủa sao vậy em cũng không biết nữa có áp lực công việc không cũng không có gì đâu bởi vì em cũng ờ, mới cưới mà nên ra nó cũng lạ lắm cuộc sống hôn nhân nhiều khi nó cũng ờ, gò bó mà bởi trước kia mình sống độc độc thân một mình mà nó thời gian đấy em lại bị bệnh nữa bệnh gì bệnh ờ, cường giáp ấy ừ. bị tuyến giáp ở đây dạ. phải không tham ra người tay chân kiểu nó run Ừ. và nên là cuộc sống vợ chồng nhiều khi nó không thuận có khi cả một tháng hai tháng vợ chồng chẳng đụng nhau nữa lúc đấy thì à, cũng chưa có con đâu ừ. cái thời điểm mà lúc mà ảnh cứ như vậy á dường như anh không đụng chạm tới em lúc em suy nghĩ gì trong đầu lúc đó em suy nghĩ em nói không biết là mình có bị cái gì hay không hay là mình không có thu hút ảnh nói chung ừ. em cũng làm đủ biện pháp ừ. là cũng à, thay đổi đồng phục các thứ rồi làm đủ thứ trò hết cũng ờ, tối cũng rủ đi ngủ sớm rồi cái thứ nhưng mà ờ. vô tác dụng vậy hả lúc em có hỏi ảnh tại sao có rồi anh hỏi. trả lời sao nó đâu có gì đâu sau ờ, khoảng chừng một năm thì em mới nói anh ơi hay em thấy anh sống như vậy hoài không được hoặc là anh bỏ game hoặc là anh bỏ vợ anh muốn chọn một trong hai đi ừ thì lúc đó cũng có mấy lần là đòi đưa đơn rồi đó cuối cùng ừ. mà mới nói là thôi thì anh chọn em ừ. ừ. là mình làm lại từ đầu thì em nói rồi em cho anh cơ hội thì lúc đó em mới thấy ảnh là bệnh nó cứ bủng rủng tay chân ừ. à, xong rồi nửa đêm á thì rung hết lại bảy người giống như không điều khiển được mình à. bắt đầu tựa hết vào vai vợ em phải chở anh đi đến bệnh viện cấp cứu nửa đêm như sau đó em về em mới nói anh ơi em thấy mắt anh là lồi mừng cổ anh nữa <laughs> cái xong mới rủ hay hai chồng mình qua trung tâm ung bướu đi mình kiểm tra nếu mà có thì mình chữa bệnh ừ. còn không có không vấn đề gì hết ừ, ừ. em vẫn thương anh vẫn bình thường mà cái ừ. động viên mãi bắt đầu mới đi mà em phải áp tải đó cả ngày đó em nghĩ làm em quần quật ở bên bệnh viện với ảnh để ừ. khám khám ừ. tới cuối ngày thì ra cái bệnh ừ. là nó đã mấy năm rồi bác sĩ nói là khả năng điều trị thì phải hai năm uống thuốc ờ, và cái điều đầu tiên là phải bỏ thuốc lá lúc đó hút ngày ba gói thuốc của Trời ơi. Đó. Ờ. rồi rồi bây giờ là <coughs> ổn rồi đúng dạ, không? Dạ bây giờ ổn rồi chị. Dạ xong rồi là về là bỏ thuốc lá rồi nhờ vậy bắt đầu mới có con được. Bây giờ là bé trai bé gái dạ bé trai được dạ. hai tuổi. 2 tuổi rồi là thỏa mãn rồi trong trong cái giai đoạn mà chồng em ờ, biết là bị bệnh á Dạ. thì ờ, có khi nào em nghĩ rằng là là nếu như bị bệnh đó như vậy thì mình sẽ không có con thì nó có phải là áp lực dạ lúc đó em cũng có suy nghĩ em cũng động viên ảnh là em cũng biết là tâm lý của ảnh sợ không có con ừ. em mới nói là không sao đâu anh anh cứ điều trị bệnh đi nếu mà trong trường hợp không có con thì xin cho con nuôi em không à. quan ờ. trọng cái chuyện là là là anh có ờ, hỗ trợ em có con hay không có con đâu không không vấn đề gì hết à. đó em phải động viên ảnh thì lúc đó ông bà nội cứ ngày nào cũng gọi vào sao hai vợ hai vợ chồng bay có tin gì vui chưa nó dạ chưa mà gọi thời gian dài á thì em phải chủ động em nói với ông bà em nói là bố mẹ lúc đó em mới nói ảnh là bị bệnh chứ lúc đầu thì hai vợ chồng cũng giấu giấu của mẹ dạ ừ. vì biết là sợ ông bà la lo ừ. giờ cho ông bà hạnh phúc sung sướng lắm rồi đúng dạ, không <laughs> chắc ông bà mừng lắm rồi à, thấy chồng em hiền hậu thì chắc không bao giờ nóng tính đâu ạ Dạ không, cực nóng anh ạ Thì à, lần đó em đi làm à, việc với đối tác à, trên mấy cái tàu biển á Thì bữa đó sau vô tình á, cái anh đại phó đó mới về Ảnh lại không biết Em lên em ký báo cáo thì ổng vỗ đùi em cái Cái ông ừ. nói là ừ. Ừ. đùi thon ghê ừ. Cái mình mới bực mình, mình nói là anh em không có thích như vậy em với anh đó là công việc với nhau không có nên vậy em không thích ừ. cái lúc đó anh cũng có rượu rồi anh mới nói là không sao đâu có gì đâu ừ. cái xong chiều đó em về em mới kể anh này nghe vô tình mình kể chơi thôi à. cái hôm sau mình đi làm cái mấy người đồng nghiệp mới nói này nè hồi Yến tao thấy chồng mày ở đuôi tàu kìa <laughs> Em sững người em đang ở đầu tàu Em nói ủa này ra đây chia ta mà em đâu có dám lại Em đứng à. xa thôi em nhờ bạn em lại đốt coi ông làm gì Cái ông mới đi một mạch lên phòng đại hóa Cái em mới nói với ông trực ban trên tàu đó Em mới nói là anh quản lý anh lên ờ, trên coi coi chồng em làm gì trớn lỡ ừ, có ừ. xảy ra chuyện gì á anh kéo ra giùm em ừ, bây giờ em lên đó em gặp em không lẽ anh lên uống cà phê không em nghe em bực lắm em lên tàu em vào phòng em mới bảo là xin lỗi tôi là chồng của yến là làm giao nhận ở cái tàu này ừ. hôm qua nghe thấy bảo anh cũng có xúc phạm vợ tôi thì anh nếu mà cần thiết thì anh lên bờ ừ. còn kia đây là chị em phụ nữ làm việc đàng hoàng công ty này thì lần sau anh đừng có tay máy rồi là không có đụng chạm gì đến chị em ở công ty này nữa thế là ông nghe xong ông xin lỗi ừ. <laughs> xin lỗi thế là mới bảo ô thế là rồi anh em đàn ông hiểu nhau thế là rồi đây ừ. tôi nói cho anh hiểu thôi và bây giờ tôi xin phép tôi về thế từ lấy ừ. giờ là cũng từ lấy giờ là thôi đó <laughs> dạ còn thế còn à, vợ em vợ em có ghen không vợ em có ấy. có một lần thì em cũng uh, chat skype nói chuyện với ờ, khách hàng đối tác của em mà vừa chat thì vừa tập thể hình tập tạ ở nhà em mà thì cũng qua qua lại mấy câu em chat xong thì em quên không tắt skype luôn oh. thế là vợ về đọc được chẳng nói chuyện câu nào luôn Ừ. hai người trái hỏi qua hỏi lại anh nói em mà hỏi nữa em khen anh quá là em rớt tạ lên chân anh rồi đó làm như vậy hả máu người nó sôi lên ừ. bảo là ừ. nếu mà từ công việc thì đâu cần phải đùa ừ. giỡn như vậy đâu ừ, ừ. cái xong đó, đó anh à, thích ăn cơm thì anh ăn anh làm làm đi em không nấu cơm nữa ừ. cái xong cái em giận quá em nói nằm đêm em mới suy nghĩ em mới nói hay là ông này vẫn tính như ngày xưa ta ừ. cũng lăng nhăng hay này kia nọ cái nằm nghĩ mãi hôm sau đó, em mới viết cái đơn là gì ừ rồi em viết xong em ký rồi em để lên bàn đó em mới đi làm thực ra em nhìn thấy tờ đơn em em mới cũng ờ, chạnh lòng em mà quay lại chuyện có gì đâu mà tự nhiên để để, để cái đơn đi ta em không ký được khoảng ba bốn ngày đó thế đầu em làm lành chị hiểu cái tâm trạng của em giống như là mình bị tổn thương nhiều lần rồi đó yeah. Dạ. mà vẫn cứ không không không chịu bỏ cái tật đó đó yeah, dạ, thì không ờ, chịu khắc phục đó. mà rất may là sau khi mà uh, nhận được cái đơn đó thì chồng em vô cùng sáng suốt là không ký không ký cho dạ. nên bây giờ là hai bạn mới có cuộc sống hạnh phúc như thế này thế thì cái em bây giờ em muốn vợ em thay đổi điều gì em thì uh, em muốn vợ em thay đổi cái thứ nhất là tranh luận với nhau chưa đầu đâu đã lóng lóng tính nền là bắt đầu quăng đồ lung tung vào <laughs> đập đồ đàn <laughs> bàn ghế là mẻ chưa thế em có đập đồ không ừ dạ em không chỉ có vợ em thôi cứ nóng nóng lên là cái nào được rồi nóng hơn đó là vì trong cái lúc á hai vợ chồng tranh luận nếu mà anh không hài lòng chỗ nào thì anh nói mà anh không nói mà anh lầm lầm lì lì nhưng mà bây giờ em mong muốn chồng em thay đổi gì nhất ban đêm đừng có hất khuya coi đá banh nữa em có làm được, dạ, điều được, đó dạ, được. em làm được điều đó dạ. rồi chồng em á muốn nóng bớt nóng nảy dạ. Bớt đừng đừng đừng đập đồ em biết không thực ra là gì chị tâm sự với rất nhiều các cặp vợ chồng á thì cái nguyên nhân mà để cho người ta nóng nảy là do cái đối tác kia im lặng và bắt đối tác nọ đón ý mình mà ai mà đón nổi không thể nào đón ý nổi mình muốn cái gì thì bây giờ á mình muốn cái gì mình không muốn cái gì mình nói đi cô yêu cầu vậy mà dạ. thì em nói đi đừng im lặng im lặng nó đoán không nổi đâu yeah. Dạ. tại vì lớp lo con rồi lớp đi làm công việc về này kia nọ sao mà đoán nổi yeah. Dạ. đâu vậy như ngày xưa son rỗi mà chưa chưa con chưa cái mà yeah. Dạ. đoán còn không nổi nó đừng nói <laughs> bây giờ cho nên nó bây giờ cho vợ bớt nóng thì giờ em mới nói đi nói. em không đồng ý em nói luôn yeah. đó đừng để bụng nữa yeah. vậy là xong yeah. rồi đừng có thức khuya lắm vẫn được quyền coi đá banh đúng không yeah, đúng nhưng mà đừng có khuya lắm coi thôi để đảm bảo sức khỏe cho mình yeah. đúng không nè chung mẫu ổng không nghe mà cứ cúp này cúp nọ thì em ra em cúp điện yeah. Dạ. rồi xin chúc hai bạn lúc nào cũng vui tươi dạ. hạnh phúc ha dạ. dạ. cảm ơn em gặp anh này là em không thích bay tới tác anh này một cái chưa trời dáng luôn thua đây sẽ thua nó hay bị bậy bạ em bị ác cảm với cái đó đó em không phải gì nữa chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng tiếp theo Dạ, chào anh chị em dạ. hai vợ chồng này có gương mặt rất là giống nhau nha <laughs> mời em giới thiệu về mình dạ em tên là phạm minh hoàn à, 28 tuổi à, là kỹ sư còn em em là quỳnh châu 27 tuổi em cũng kỹ sư rồi à, hai bạn gặp nhau trong trường hợp nào à, bọn em thì học à, chung trường đại học anh này thì trên em một khóa à, mới vô nhập học được một tuần thì một anh phòng bên anh này nè thì mới để ý một cô bạn bên phòng em thế là mới rủ mấy anh trong phòng là thôi bây giờ mua ít trái cây qua giao lưu với đàn em phía dưới mới vô lúc đầu vô thì em gặp anh này là em không thích có cảm giác uh, sao sao á anh này cứ li la đi lắc như thế nào á mình thấy ghét rồi xong rồi cái đến một dịp khác phòng em có sinh nhật thì mời bên đây qua trong phòng á thì các bạn mới ghi là bây giờ ghi yêu cầu à, của mỗi người lên ừ. lúc đó rồi em sẽ à, thực hiện thì, uh, à, người bốc được cái phiếu đó phải thực hiện cái yêu cầu mà trong cái à, phiếu ghi dạ thì lúc đó thì vợ em bốc được một cái thăm hãy tát một người mà bạn ghét em không suy nghĩ gì hết bay tới tát anh này một cái chưa chờ dáng luôn ủa bộ, bộ lúc em ghét lắm mà dạ ghét lắm nhìn nói chung là không thích một cái nào nhìn ờ. ghét chỗ nào chờ cho của đói ờ. mặt nhìn mặt nhìn đã yêu tát mạnh không dạ tát mạnh chị lúc đó cảm giác của em là quê kinh khủng luôn ừ, mình cũng chưa bao giờ mình bị một người con gái mà tát trước mặt bao nhiêu người mà ừ, đau như thế tát đau như thế dạ. có tát lại không cũng giận lắm mà ừ. thôi nín xong rồi về lên kế hoạch chế đó dạ ừ. em bảo cua để ừ. trả thù thời gian bao lâu thì em cảm thấy rằng á, mới đầu là cua giả xong rồi á cua xong rồi thích thật 3 đến 4 tháng vậy khi như là tự nhiên thích thật á em có cảm thấy hối hận về những cái cảm xúc của mình đối với cổ cái lúc đầu ấy, mình chưa biết thì cảm thấy tức giận cảm thấy khó chịu ngại trước mặt mọi người nhưng mà sau khi tiếp xúc với cô ấy một thời gian ấy thì em thấy là cô ấy rất là thẳng tính có sao mà nói vậy từ lúc mà mà mà mà thiệt rồi đó dạ, bao lâu mới cưới từ lúc thật tới lúc cưới là 5 năm rồi cho anh hỏi là sau khi cưới nhau về thì à, vợ em và bên gia đình em có hòa hợp với nhau không vợ em ờ, không không không có biết cách quan tâm đến mọi người trong gia đình một số lần ấy thì cũng à, <laughs> làm cho mẹ cũng hơi buồn ừ. và cũng xảy ra một số khúc mắc với lại cô em gái của em do vợ em cũng cái cách không khéo cứ có sao nói vậy cho nên là xảy ra <laughs> một số những khúc tức mắc. là bây giờ là à, khúc mắc giữa cái chuyện mà chị dâu với lại em chồng đúng không dạ. em ừ. chồng em năm nay là bao nhiêu tuổi thu em 3 tuổi chị 24 tuổi mà ừ, vì cái vấn đề thẳng tính thôi gì dạ mà tính nó cũng bướng nói chung là hai đứa tính cũng bướng nhiều khi mình muốn chỉ bảo cho nó rồi mình nói thẳng ra rồi kiểu nó không thích rồi gặp anh này nữa rồi à, à, nhiều khi thấy mình nói em gái mình như vậy á rồi ảnh tỏ thái độ ra câu có bực bội nó là em thế này em nói như vậy vậy vậy đó nhiều khi đó đúng như mình là người có lỗi thì làm em lúc đó em cảm thấy là à, tự dưng ảnh lại tạo cái khoảng cách giữa hai chị em ừ. à, thật sự mình không có có cái ý gì mà gọi là là thế này thế kia cả mình chỉ muốn dạy ừ. bảo em nhỏ nhưng mà lúc khi mà em nói chuyện với em chồng á thì cái cái cái cách nói của em có giống như là em đang nói chuyện với chị không hay là em nói cái cái kiểu mà cọc hoặc là nói lớn hoặc là la không em nói cũng bình thường như vậy thôi có nhiều có có một số lần thì cũng hơi lớn chút xíu tại vì tính ừ. em cũng hay nói lớn mà vậy. đó chắc có lẽ là hiểu lầm nhau là dạ, về cái âm lượng đúng rồi cái âm lượng và cái cách vậy. thể hiện về đại từ á dạ. cho nên thành ra là như vậy thôi vì tâm lý chồng em á nếu mà chị chị chị thử chị đoán có đúng hay không nha tâm lý chồng em lúc đó là thứ nhất đây là nhà của mình nhà của hai chồng mình thứ hai em gái của mình thứ nhất là nhỏ tuổi và nó chỉ đến nhà mình để mà giống như là nó chơi với vợ chồng một thời gian thôi không phải nhà của nó nếu nhiều khi trong nhà của em lại là chuyện khác nhưng mà đây như vậy thì sợ là em của mình sẽ bị à, mặc cảm và có thể là nó sẽ không đến không đến chơi vợ chồng mình nữa thì như vậy thành ra là mẹ của dạ. của của chồng sẽ có một cái không thiện cảm với vợ mình dạ. cái điều mà anh ấy lo là lo cái vấn đề như vậy yeah. Dạ. chứ không phải là anh ấy là binh em để mà dằn vợ chị đoán như vậy có đúng không có đúng cái tâm yeah, dạ, trạng của em lúc đó không yeah. Dạ. chính xác đúng không yeah. Dạ. à, còn em á, thì tại vì tính người con gái miền nam mà ờ, không có để bụng có nghĩa là có sao, sao nói vậy, vậy. chứ không có giữ kẻ giữ gì hết trơn á yeah. ờ, vì nghĩ em chồng cũng là em của mình yeah. đúng không vậy thì tốt cho nó chứ có cho, cho mình có hưởng gì đâu chỉ để sau này nó còn có chồng nó còn có con nó còn có bạn trai đúng không yeah. tâm lý em chỉ như vậy thôi đúng rồi. đó thì sau khi cái chuyện này xảy ra rồi hiểu nhau cái vấn đề này rồi thì chị nghĩ rằng tụi em sẽ không lặp lại cái việc đó nữa đúng yeah. không yeah. Dạ. Dạ. không lặp lại chuyện đó nhưng mà bây giờ cái mối quan hệ của em với lại à, cô em của em chồng của em đã thuận thảo lại chưa hai chị em ừ. đã hiểu nhau yeah. Dạ. chưa em có muốn thông qua chương trình này nói gì với uh, em em, em chồng, chồng không à, em cố gắng là là là mở lòng mình ra tâm sự với mọi người nhiều hơn để có hiểu có thể hiểu em nhiều hơn ừ. bây giờ em nè nhân cái cái cái cái việc nó đang xảy ra như vậy em có điều gì em muốn nói với vợ em về cái mối quan hệ giữa hai chị em hay không yeah. Dạ. thì em cũng nói luôn để cho vợ em hiểu và em gái của em hiểu em rất muốn là khi vợ em đặt vấn đề mà nói chuyện á ừ. thì cố gắng là mình tức là nhẹ nhàng một chút dạ cũng không nên thẳng thắn mà nói to quá nhiều lúc người ngoài người ta nghe vô lại tưởng là trong nhà có việc gì rất là quan trọng à, cuối cùng là bí, bí, bí mật đã bị à, bật mí phải không dạ. theo chị là như vậy nè nếu nha em chồng của em á mà sau này sẽ thường xuyên ở chung với tụi em thì chị nghĩ rằng á là đừng có nghĩ là chuyện nó sẽ không trầm trọng mà tụi em phải cởi mở từ bây giờ thì mọi thứ nó mới nhẹ đi được còn không cứ dồn nén hoài thì chị nghĩ rằng á à, sau cái buổi này à, nếu như cô bé em của em á cô bé tên gì dạ tên hạnh ờ nếu mà hạnh có xem chương trình này thì hạnh mở lòng hơn hạnh đừng bao giờ xem chị dâu á, giống như là người ngoài nữa mà hạnh hãy xem chị dâu của mình giống như là chị ruột của mình hai chị em nên hiểu nhau để mà cho cái mối quan hệ này nó tốt cái điều đó hạnh làm và Châu làm dạ. á thì sẽ làm cho Hoàn bớt được cái áp lực tại vì cái người ở đây khổ nhất là Hoàn. <laughs> Đó, nếu như Hạnh thương anh và Châu yêu chồng á thì hai em nên nói dạy cái vấn đề đó. Rồi bây giờ anh hỏi là sau khi đám cưới về rồi đó thì hai vợ chồng có hòa hợp với nhau trong đời sống vợ chồng. Dạ thì lúc đầu ấy thì không anh Và Lý em do? Dạ lý do thì em do cái cách suy nghĩ của vợ em á khác suy nghĩ của em chuyện vợ chồng ấy anh. À. Em muốn chia sẻ ra với vợ thì vợ lại nghĩ là những chuyện đó là chuyện xấu nó hay bị bậy bạ cho nên thành ra em không quá ác em bị ác cảm về cái đó Nhưng chồng mà... em muốn em cái gì mà em nói là là là bậy bạ dạ. chuyện quan hệ vợ chồng ấy ừ. Dạ. yeah dạ. thì em muốn ờ, vợ em cởi mở hơn cởi để mở. làm sao cho cả nói chung là cả hai người đều làm cho đối phương mình cảm thấy là thoải mái hơn à. dạ thăng hoa dạ nhưng mà là vợ nói là bị từ chối đúng không đang bị từ chối và nghĩ mình là người xấu nữa bên này là bước mới bên này là cái bước truyền ừ. truyền thống hoài sao được cổ điển cổ điển em chơi kiểu cổ điển <laughs> nhưng mà em nhiều lần em đặt vấn đề như vậy và bị bên này từ chối vậy em có bị nản không nhiều lúc cũng nản ấy nhiều lúc cũng ờ, nhiều lúc mất hứng luôn á còn em thì sao hồi xưa thì lúc em quen thì cũng có nóng tính ừ. nhưng mà cưới về nóng tính quá đi mỗi lần mà nóng tính lên là sưng mà mày tao rồi nhiều khi mình nghe như vậy á ừ. mình cảm thấy ờ, mình bị xúc phạm lòng tự trọng nó ấy dạ rồi em cứ... xin đính chính một chút <laughs> thực ra không phải tự nhiên em nóng như thế tại khi mà em đặt vấn đề là em bao giờ em cũng nói hai đến ba lần hết nếu mà không được á thì bắt đầu là em mới nóng thôi đó em không thể nhịn được nữa lúc đó chồng em nói cái thái độ chồng em như thế nào sừng sộ lên là chị mày cứ im đi không mà thế này tùm lum tà la búa xuống rồi nó trả lời tao không im không <laughs> dạ không em không. có trả lời tao lại không không nó là anh nói cho đàng hoàng nha là e, em nói chuyện với anh là đàng ừ. hoàng thì anh cũng phải đàng hoàng lại với em ừ. là mình cũng có nhắc nhở như vậy ừ. rồi là anh không ấy thì... có dạ. câu nào nặng hơn chữ mày nữa không à, dạ không à, chị chị nói thì cái cái cảm xúc là như vậy nè đó, à, chị chỉ có một người bạn thôi đó chứ không phải là vợ chồng đó bình thường là nó tôi với bà hoặc là dạ. ở này kia nọ mà lúc tự nhiên nóng nó gây á mà nó kêu chị bằng mày á xong nó xưng tao á là thôi là chị với cái người đó ờ. cắt đứt luôn rồi đó cắt đứt tại vì sau đó tự nhiên nói lại nói không được nữa giống như là lấy lại cái cảm xúc cũ khó lắm cho nên rằng vợ em cũng siêu phàm lắm là vợ em ờ, bỏ qua tức là tha thứ cho em được những cái lần như vậy đó chứ còn nếu mà gặp chị thì chị không biết chị có làm được như em hay ừ. không cho nên rằng á chị mong rằng là à, hoàn á ừ, bỏ luôn đi dạ. nhưng mà chị cũng nghĩ rằng á là cái cái mong muốn của hoàn á à, về cái vấn đề là những khi mà tâm sự chuyện vợ chồng đó thì em tiết chế về cái âm lượng á dạ. tại vì tụi em ở riêng đó chứ dạ. nếu mà tụi em ở chung á dạ. những cái điều mà riêng tư của vợ chồng á là vô cùng cần thiết vì cái chuyện gì của vợ chồng mình người ta cũng biết là nó không hay tí nào ừ. thuận thảo thì không sao lúc không thuận thảo nó nhiều cái mệt lắm đó thì vậy thôi tụi em khúc mắc có nhiêu đó thôi đâu có gì nhiều đúng không dạ yeah. Dạ, rồi dạ. Xin cảm ơn hai em dạ cảm ơn anh chị dạ <laughs> có một cái nốt ruồi trên mặt và giữa trán của cổ bên trên đó Tại về là có chuyện với em nhìn mặt em vậy chứ ờ, ảnh đang hiếp em á khi nóng lên á là em muốn là cô ấy đi ra ngoài đi gì vậy thuận à. em làm gì vậy như có có cái gì đó nó nó chóa mắt em quá cho nên là em bị choáng thôi đây nè chó là chó đây nè chó là chó cái này nè cái này nè cái này đây nè trời ơi ơi gì người ta nói sao hai chị em mình nó nè sọc đen nè và kính thưa quý vị tôi khẳng định một điều rằng là tôi và chị hồng vân không bao giờ có một ý định là mặc đồ giống nhau nha cái này đó chính là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi đúng không đúng. chị ôi phải nói là rực rỡ à, không biết mọi người thấy như thế nào chứ riêng tôi thì à, tôi đang thèm nước cam <laughs> và, ngay bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng dành một tràng pháo tay để cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng đầu tiên hai bạn bước ra tôi nghĩ trong đầu tôi mới chỉ cần cô dâu mà cái màu mà giống tôi như vậy thôi là tôi té luôn liền té xỉu liền luôn á <laughs> chào hai em hai em hãy giới thiệu chút xíu về mình dạ em tên là vĩnh hùng năm nay 30 tuổi hiện là nhân viên xuất nhập khẩu thế còn em dạ em tên là nguyệt hạnh năm nay em 27 tuổi em là nhân viên ngân hàng à hạnh hùng dạ, dạ. hạnh hùng à, gặp nhau trong trường hợp nào dạ thì à, cách đây 5 năm á thì em có liên thông đại học học buổi tối thì lúc đó em học à, được cũng khoảng 2 tuần thì lúc đó vợ em vô trễ thì vô tình em thấy cô vô trễ thì mình nhìn kỹ vô người cô á thì thấy cái có một cái nốt ruồi ở trên mặt mà giữa trán của cổ bên trên đó đâu đây đâu, đây đây đây đây, à, nó, không thấy nó nhìn thấy rồi mình mình nhìn cái nét đó thì cũng vừa dữ nhưng mà bạn bè nói dữ nhưng mình thấy hiền à, hiền thấy là dễ thương là quý tướng đó dạ rồi, rồi, rồi sao nữa thì uh, xong rồi đó rồi tụi em uh, làm uh, nhóm làm uh, báo cáo thì cũng chung nhóm nhóm ừ thì cái từ từ em tìm hiểu cổ là cổ làm bên ngân hàng thì lúc đó sẵn em có một số tiền là để dành cưới vợ đó à. em mới là trích ra từ từ em uh, kêu cổ mở tài khoản em bỏ tiền vô tài khoản của cô nhưng mà chị hỏi em nè dạ. vì em biết cổ làm ngân hàng em mới ờ, gửi vô tài khoản hay là em dùng cái cách mà gửi tiền vô tài khoản để em giới thiệu cho cô ấy biết rằng anh là người có tiền cái đó là ý định cưa cẩm của em tại sao em ờ, xài lý do khác một mà phần lại... nữa là em để em thử cổ thử làm sao tại vì lúc trước em quen hết mấy người nữa cũng có cái vấn đề là gì cũng là mở tài khoản hay xong không rồi có em quen mấy người đó như là lợi dụng mình à dạ. tức là không thương thật mà thương ừ. Cho nên nghi. bây giờ em mới dùng cái cái cái cái này em thử cổ và cuối cùng là đúng như cái điều em suy nghĩ không? Thấy hoàn toàn khác với hai cô trước. Ủa, ủa em biết cái chuyện là ảnh ảnh gửi tiền vô cho em là ảnh thử em không? Dạ đó. em lúc đó em không nghĩ gì đó. Bây à. giờ ảnh khai thiệt rồi mà em mới biết nè. À. <laughs> Là về là có chuyện với em. À. <laughs> Thực ra là lúc đó nếu mà ảnh có nói là ờ anh gửi tiền nên thử em em cũng tin luôn đúng không? Tại vì em là nhân viên ngân hàng. <laughs> đúng rồi. Thì đó là nghề nghiệp của em. Đúng không? không? lúc đó mỗi lần đi học á em dựa cớ em nhờ cái gặp cổ để em đưa tiền cho cổ ừ. à đó đó tức là lấy cái cớ là đưa cho cổ để cổ để ờ, được gặp mặt em thế thời à, hai em quen nhau trong bao lâu thì mới đi đến hôn nhân dạ gần một năm bây giờ tụi em ở chung với ờ, gia đình chồng hay là ở riêng ở chung với lại gia đình của em kết hôn nhau là bao lâu rồi dạ kết hôn với nhau được ờ, hai năm rưỡi hai năm em ở với gia đình vợ thì thì có có hòa thuận và có có cái gì đó nó trắc trở cũng có cái trắc trở có lần thì ở nhà có nuôi chó mà nuôi tới bốn năm con chó thì lúc đó là em đọc báo thì em thấy là ở gần với chó thì dễ bị ờ, sáng chó sáng chó di chuyển ừ. à đó mà em có nói với vợ để nói cho bên ba má vợ nghe mà vợ truyền đạt sao mà em thấy vẫn để như vậy nhiều cái mình ờ, nói ra không được em có nói với, với bên nhà em cái vụ đó không nhà em cũng có nói với ba mẹ thì cái đó là không phải do ba mẹ em nuôi và là một anh rể nuôi thì à, em cũng nói ba mẹ thì ba mẹ cũng ờ, cũng nói là không sao đâu nói chung là vệ sinh sạch sẽ là được à cũng không có nghĩ là sâu xa là vấn đề ừ. là sẽ ảnh hưởng tới em bé ừ. thành nói chung là nhiều khi em ở giữa em nói qua em nói lại á ừ. ra là em cũng hạn chế mất công lại nghĩ là chồng mình khó chịu để ba mẹ lại nghĩ sai về chồng mình nữa tại vì chồng em thì thẳng tính ừ. mà mỗi lần có chuyện gì thì đâu có dám nói thẳng ba mẹ đâu là phải thông qua vợ mà nhiều lúc thì em cũng vô tư đâm ra là em cũng chỉ nói theo kiểu truyền đạt thôi đâm ra là cái vấn đề nó vẫn không đi tới đâu ừ. hết nhưng mà bây giờ chó vẫn còn dạ chó vẫn sủa mình sót con thôi chứ bây giờ nó nhỏ quá mà chó sủa nó giật mình nó cũng gì tội nó nữa thực sự mà nói á, là con trai của chị cái đợt đó là nó bị cái vụ chó mà nó bị xuyển cái đó là có thật đó sáng chó cũng là có thật luôn nếu như cho em có một cái điều mà em muốn nói về cái việc mà tụi em đang ở chung với một cái gia đình lớn đó dạ. thì thì thì em em sẽ nói như thế nào tức là em sẽ sẽ muốn ra làm sao thì em muốn là cái chỗ của em ở đó, nó được yên tĩnh cho con em nó nghỉ ngơi thôi chứ em không muốn gì hết rồi bây giờ thì anh hỏi thẳng luôn nè đó từ lúc mà lấy vợ rồi thì em em phát hiện em tật xấu nhiều dạ nhiều nhiều lắm không dạ gấp này có nhiều kể hết đó luôn đi lười biến lười biến về vấn đề gì lúc mà cổ uh, có bầu rồi đó thì em uh, mới là thấy thương em đã mua cái máy giặt vợ về ờ, khỏi phải giặt đồ ừ. cũng ờ, làm biến không chịu để đồ vô giặt có máy là... giặt rồi cũng vẫn làm biến giặt đồ là sao không phải chị có nghĩa là chồng em là kỹ tính lỡ đụng vô hư máy là ông đổi thừa nữa à. cái năm nay là đâu có dám giặt đâu cứ nói chung là cứ để cho ổng bỏ đồ tự đồ vô tự bấm nút thôi là mình trời đất ơi tưởng tượng đâu mua máy giặt xong rồi về hai vợ chồng ngồi giặt tay á mới ra vậy sợ hư máy giặt <laughs> có gì không rồi còn nữa giặt xong rồi á thì theo lẽ vợ phải đem đi đồ modify cũng không luôn ừ. để đến luôn rồi ai phơi em em à. đem lấy đồ móc anh đem đem thôi cho em biết chắc chắn là em phơi rồi rồi sao sao kỳ vậy tôi sợ hư máy thôi bây giờ ta đi phơi đồ đi đâu có đâu em cũng có phụ với bộ chị ừ. cũng dụng là chia ra nhưng mà chồng em nhiều hơn thôi có nghĩa là 7 ngày thì chồng em phơi hết sáu ngày đúng không <laughs> nhìn anh nghĩ đi lúc đó em cũng đang có bầu mà à. nhưng bây giờ thì sao giờ hồi giờ thì đang cố gắng cải thiện bây giờ thì ai giặt ai phơi nói chung là chồng cũng giặt nhiều hơn vợ <laughs> à, à, nè, anh phát hiện một điều là chồng em á hồi nãy giờ rất là trầm tư nè ít nói nè chắc có lẽ là ở nhà chắc bị em ăn hiếp thường xuyên đúng không không nhưng mà em vậy chứ ờ, ảnh ăn hiếp em á phải không thiệt tại mỗi lần cãi nhau toàn em nhịn ảnh không mà anh cãi lên anh lịnh dữ lắm á chị mỗi lần anh cãi lên là hả cô với tôi luôn á mà à. Ừ. là mà nóng lên mà nóng dữ quá là hả không kiềm chế được là mày với tao luôn trời phải không <laughs> nhìn hiền hiền vậy thôi chứ là nhầm khi nóng lên á là em muốn là cô ấy đi ra ngoài đi ừ. cô ấy thích là ở đó rồi cứ mà hem dầu vô lửa đốt gì hoài vậy <laughs> mà máu mình sôi lên mới nói bây giờ cô đi ra ngoài không hả đây hồi tôi điên lên rồi giờ điên lên làm gì tôi giờ sao mày có đi ra không ờ. tao nói mày có nghe không giờ còn ngồi đây nữa tao đang xong nó xỉu dở vậy chưa <laughs> trời ơi hôn người ta <laughs> nói chung là chồng dữ lắm chị nghĩ coi một con người mà bình thường á hiền mà lúc mà giận lên hồi đầu tóc giống như là bốc khói dựng dựng lên nè à. mắt lông chồng mà còn chồng trắng không thôi à mà cái miệng bình thường là hơi chu chu dễ thương nha lúc mà cãi nhau là dính lên luôn rồi nè chú mẹ ừ. sùi <laughs> lúc đầu thì em nhận chị ba mẹ cũng dặn rồi chồng à, máu cao mà khó ừ. chịu mà nóng tính vậy là ừ. phải nhận ừ. mà chị nghĩ coi phụ nữ mình nhịn thì nhịn cũng có chỗ cũng phải bút xúc chứ chị bứt nước vỡ bờ thôi chịu hết nổi là em em bạc lại là xong là y như rằng là bùm bùm bùm bùm em lên. bạc lại sao em nói là em nhịn đủ rồi nha mà còn lớn tới như vậy đó hả thấy em nói vậy cũng nói lên để tiếp tục cãi nhau ừ. có nào mà ông kêu mày tao cái kêu lại tao mày giống không không xưng nhau là anh em hùng thua bên này cái điều đó đó <laughs> à. không cổ chồng tức em à, anh không có muốn là, là gây chiến rồi em nó kêu cổ đi ra ngoài mà nói mình nói hoài cổ không chịu đi ừ. chị nghĩ coi vợ chồng cãi nhau vợ chồng cãi nhau thì phải ở lại với nhau để cho ừ. nó ờ. xong việc vấn đề đi thằng ừ. này là giờ giờ mới Tôi hiểu sao? giờ mới hiểu tính ổng là giận thì tốt nhất là nên đi được đi ra ngoài đó. còn ở lại là sẽ có chuyện lớn à, à, cái cảm giác mà nghe chồng mình kêu mình bằng mày và mà kêu bằng tao với mình đó lúc đó em như thế nào nói chung là cảm thấy sốc nhưng mà chắc cũng tại em lì thật chất là cái bản chất của chồng em không phải là người thô lỗ như vậy nhiều khi do áp lực công việc cơm áo gạo tiền cộng thêm là áp lực là phải ở nhà vợ rồi phải làm sao để cư xử giữa hai bên gia đình như vậy nè đâm ra là ảnh cũng ức chế trong người nè lâu lâu là phải có chỗ và bùng phát lên ừ. con người thật của chồng em không phải là như vậy ừ. trời tức quen ảnh hiền lắm Ừ. Bây giờ còn không? Nói chung là cái phần mà sưng mày tao là chỉ ít lắm Khi nào ừ. mà trận nào to lắm thì mới sưng thôi ừ. Còn bình thường thì sưng à, cô với tôi ừ. <laughs> À, em, cái cuộc sống hiện tại của em bây giờ Cái áp lực lớn nhất của em là gì? Em bây giờ là cũng vừa công việc là nhiều Nói chung à. là từ lúc mà chồng của em về ở với bên nhà em tới giờ Do là em cũng vô tư quá Nên cũng chưa tạo một cái điều kiện để cho à, ảnh với lại ba mẹ em hoặc anh chị trong nhà nói chuyện mà tâm sình với nhau để hiểu nhau hơn chồng em thương ba mẹ em giống như ba mẹ ruột thôi nhưng mà do có đều là thẳng tính quá ừ. đâm ra nhiều lúc nói nhiều lúc mà bên nhà vợ không hiểu anh đâm ra mình ức chế nhưng mà gia đình mình là một tuần có một bữa cơm chung không cuối tuần á thì à, nói chung gia đình nhỏ của mỗi người thì tự ăn chỉ khi nào có dịp dỗ hoặc là dịp lễ có tiệc tùng thì gia đình lớn mới quay quần lại ăn chung mà ăn chung thì cũng ít khi nào mà nói chuyện được nhiều hả? được nhiều đúng rồi chị rồi tức là bây giờ tụi em nấu cơm ở trong cái cái gian nhà riêng tụi em gì dạ không mẹ riêng. em nấu cho em Vậy có ăn chung với mẹ không? Dạ không Chị hỏi như vậy là vì lý do vậy nè Ví dụ mà mẹ em mà nấu cơm cho tụi em ăn á có khi nào em nghĩ đến cái chuyện là em ăn chung với ba mẹ để cho cái không khí nó cởi mở và nó cảm thông với nhau hơn có giờ em nghĩ điều đó không được dạ chưa tại vì vậy nè có một lúc nào đó em em sẽ đặt em vào cái cảm xúc của mẹ dạ có nghĩa là mẹ cứ nấu giống như trách nhiệm của mình là mình phải nấu cho tụi nó ăn nhưng mà không biết tụi nó có nghĩ gì đến mình hay không có bây giờ em em em em đặt cái điều đó trong đầu em không? Sự là em cũng chưa đặt cái vị trí của em và cho vị trí của chưa mẹ. nghĩ đến điều đó đúng không? Dạ đúng. Em rồi. có nghĩ không? Có nhiều khi em cũng có kiếm tạo cơ hội để em qua em ngồi nói chuyện với ba mẹ nhưng mà khi tính của cổ là cũng hơi ghen nhằm khi có mấy chị em của cổ ở ở ngồi đó cổ thấy mình nhìn mình soi nói gì hay gì đó là cổ ờ, thấy khó chịu hay gì ừ. em nhìn vô cái mắt anh cổ em biết ừ. rồi rồi làm sao mà mình thoải mái mà mình ngồi nói chuyện với uh, gia đình của cổ được Ừ. Ừ. nhưng mà Vậy em là... nhìn vào ánh mắt là em đoán nhưng mà biết đâu chừng cổ không phải là nghĩ như vậy em có bao giờ có hỏi thẳng vợ không em có ghen không đó. mà ghen với ai bây giờ em mình đâu có gì đâu à, chị mà tại sao không biết em không biết tại sao em ngồi nói chuyện tự nhiên cổ xê dịch qua cổ che lại người em một tiêu giống như em gái ngồi kế bên này nè ừ. thì dặm nhiều khi em à, ăn trong bàn thì người ngồi với ảnh ảnh thấy hành động em ảnh lại suy diễn ra vậy á chứ em đâu có ghen gì đâu ừ. theo chị nghĩ á để mà em có được một cái um, mối quan hệ với lại gia đình bên vợ thì cái đối tượng đầu tiên em phải cảm thông phải tiếp cận là ba mẹ rồi mới tới anh chị em trong nhà sau đó thì bây giờ em giúp chồng em việc đó đi như chị nói mời ba mẹ ăn chung với vợ chồng mình cứ tạo nhiều những cái điều kiện nhiều lần như vậy á, là tự động làm mọi người hiểu nhau thôi Đúng rồi không? bây giờ em mong muốn chồng em thay đổi thì đó là điều gì chồng bớt nóng tính đi cái nóng tính nó cũng sẽ không tốt cho sức khỏe của chồng ừ thứ hai là thoải mái hơn đừng có nghĩ là ở rễ là mình làm khách nữa mình hãy nghĩ là mình đang ở nhà mình con hùng ông muốn là vợ dạ, bớt lười biếng chút bớt cậu thả chút nó là là cậu thả chị chị chị thấy vậy nào hùng theo chị ha em ừ, nhân cơ hội này nè em em nói một cái điều gì đó thật nhất trong tấm lòng của em với ba mẹ giống như mình trực tiếp chưa được mình gián tiếp trước đi cơ dạ, dạ con sống xa gia đình nên uh, ba mẹ vợ cũng gọi là ba mẹ của con nên con rất thương ba mẹ ừ. à, à, rất là thật nó là tôi nói <laughs> và anh anh anh nghĩ rằng là ngoài cái cái câu nói của chồng em ra thì em phải là một cái cái cái sợi dây liên kết để cho cả hai đồng thuận với nhau và hiểu nhau gì hơn à, em theo chị với cái không khí này với cái cảm xúc này chị nghĩ rằng em nên nói với ba mẹ một câu à, ba mẹ ơi à, con cảm ơn ba mẹ vì đã ủng hộ cho vợ chồng con và tạo mọi điều kiện cho vợ chồng con được hạnh phúc à, và ở đây là nhưng cơ hội này thì con muốn à, à, cảm ơn ba mẹ vì đã đối xử tốt với chồng con như là đối tốt với con con cảm ơn ba mẹ cũng vậy luôn vợ à, xin cảm ơn hai em dạ. rồi chúc hai em hạnh phúc ảnh là người rất hiền và rất có trách nhiệm thì à, cởi mở hòa đồng thì em thấy là 99 phần trăm trường hợp trong đêm tương hôn mà gặp tai nạn hết có chuyện gì em cũng giữ trong lòng em không có nói ra Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị hãy cho một tràng pháo tay tiếp theo nữa để cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng thứ hai. trên đây là hội tụ hội tụ những màu sắc sặc sỡ rực rỡ luôn à. cuối cùng thì cái người đàn ông này là có lợi nhất này đúng rồi nổi bật ừ, chìm nhưng không chìm à. bây giờ xin mời hai bạn giới thiệu về mình dạ, chào anh chị là em tên là Minh Khánh, hôm nay em 24 tuổi hiện tại nghề nghiệp hiện tại là thủ kho thủ Kho Hữu dạ, Kho em là Hoàng Kim Năm nay em cũng 24 tuổi Hiện tại em là nhân viên văn phòng À, một người văn phòng, người thủ kho tôi gặp trong trường hợp nào ừ. ta? Ừ. Dạ, Đó là tụi em là quen nhau từ hồi học chung cấp 3 ừ. Cấp 3 là đầu cấp 3 hay cuối cấp 3? Dạ, đầu, đầu cấp, cấp 3, 3 học ừ. chung dạ. Vậy là cũng quen... Ờ, năm lớp 10 10 Trời, vậy là bao nhiêu năm rồi ta? À, tụi em lấy nhau lâu lâu rồi? À, tụi em lấy nhau khoảng một năm 8 tháng một 1 năm 8 tháng Yêu nhau 5 năm rồi lấy nhau 5 năm Yêu nhau 5 năm ai cua ai trước đó là trong lớp có phong trào là ừ, hai bạn mà có tên giống nhau là ghép lại thành một cặp ừ. đó trong lớp chỉ có em với bạn này là hai chữ cái đầu tiên là chữ ca ừ. em với khánh là nên là mấy bạn có gắn ghép đó thì em cũng chủ động mà có gì là chở bạn này đi chơi rồi đi đâu đi đó rồi sau đó thì chính thức quen nhau ủa đi chơi cái quen vậy không thì ờ, từ từ có tình cảm rồi quen nhau dạ ừ. thì lúc ờ, lúc em mà nhận lời quen với bạn này á thì em chỉ nghĩ là quen cho vui thôi à, dù sao cũng có người quan tâm của mình quan tâm ừ. với mình cũng vui thì à, tụi em cũng quen nhau qua một năm thì sau một năm đó tự nhiên bạn này lơ là em không nhắn tin hỏi thăm cũng không quan tâm em giống như lúc trước nữa ừ ủa lý do gì mà lơ là lạ vậy trước đây thì em có quen cũng mấy người rồi à, lúc mà em quen bạn này á, thì à, cô bạn gái cũ á, có nhắn tin hỏi thăm rồi, rồi à, cái lúc đó bạn ấy cũng buồn rồi em cũng quan tâm em hỏi thăm lại ừ. nên em hơi lơ là bạn này chút trời ơi thấy thương ghê À, tức là lúc đó là anh bắt đầu chiến dịch bắt cá à. tay rưỡi à, trong một tuần thì linh cảm của em là em thấy cũng là lạ thì em nhắn tin cho bạn này em hỏi là sao dạo này kỳ vậy à, ai ngờ bạn thú thật luôn thì lúc bạn đó thú thật em thấy em hụt hẫng lắm nói sao tự nhiên không lẽ mình là người thay thế cái anh hoa em nhắn ừ. tin đòi chia tay ừ. mà em chia tay thì tự nhiên ảnh cũng gật đầu đồng ý luôn trời ơi lúc đó là em cũng chưa xác định được tình cảm của mình là dành cho ai được nhiều hơn dạ. bao lâu thì em xác định được là bạn này nặng ký hơn bạn kia dạ thì cũng khoảng thời gian là sau à, qua năm lớp 12 hai có nghĩa là hai bạn quen nhau dạ. xong rồi chia tay dạ. chia tay rồi bạn kia phiêu lưu với cái mối tình cũ của bạn ừ. kia rồi vậy là bạn này có cái rơi quay lại mối tình cũ nè ừ. đúng không rồi sau đó là chia tay bạn kia rồi quay trở lại với bạn này ừ. dạ thì đó thì cũng không phải là quen lại mà mình chỉ là nói chuyện với nhau thôi ừ. Mình ừ. còn quan tâm mình nhớ nhau mình nói chuyện thôi ừ. bao lâu thì hai bạn mới cưới nhau dạ quen nhau 5 năm sau 5 năm, năm em vừa mới tốt nghiệp ra trường thì hai bên gia đình nói chuyện rồi tụi em tiến tới hôn nhân luôn mới cưới được năm mấy nay phải không dạ, dạ một năm 8 tháng hai bạn còn trẻ đúng không dạ, dạ. quá trẻ hai mấy dạ, dạ, hai dạ, 24 bốn trẻ chắc có lẽ là đêm tân hôn chắc có rất là nhiều chuyện dạ vui và cái sự hừng hực của ờ, của sức trẻ đúng không dạ không đêm tân hôn sự hừng hực của sức trẻ bị em ép lại ủa tại sao tại vì à, trước đó thì em có sở thích là em à, hay đọc báo về chuyện giới tính này kia đó à. thì em thấy là 99% phần trăm trường hợp trong đêm tân hôn mà gặp tai nạn hết tai nạn gì à, ví dụ ngã ngựa hay là gì đó trời <laughs> hả à, thì à, em thấy à, em đọc báo thì thấy nhiều trường hợp như vậy Đó. Dạ. thì em mới nói với anh này là thôi anh ơi à, đám cưới thôi cũng mệt ờ, <laughs> à, thôi tân hôn mình dời lại đêm mai còn có dời không dạ có anh trời thương vợ ghê à, đó cũng à, đứng từ sáng tới chiều rồi mình cũng mệt á ừ. ừ quyết định là dời lại ngày sau rồi ngày hôm sau có không dạ dạ, dạ. có <laughs> cũng trơn tru ừ. à. nhưng mà riêng em thì em có cảm thấy là nó trơn tru không dạ thì cũng có ừ. nhưng mà tâm lý thì mình vẫn cũng hơi lo lo là lo cái gì sợ có em bé à, à tụi em yêu nhau lâu vậy chắc là là là là hiểu hết về nhau đúng không sau khi lấy nhau rồi thì mọi việc cũng giống như bình thường thôi nhưng mà ừ. hiểu hết thì em thấy à, gần 2 năm rồi mà em có cảm giác như em chưa có hiểu gì về ảnh hết ừ. em sống nội tâm có chuyện gì em cũng giữ trong lòng em không có nói ra Anh ừ. về ít khi nào anh chia sẻ với em là à, hôm nay anh đi làm anh thấy sao à, anh như thế nào à, hoặc là hôm nay anh ra đường gặp ai anh không bao giờ anh chia sẻ cho em mấy vấn đề đó lúc nào em cũng phải uh, tìm mọi cách coi đoán ý ảnh suy nghĩ gì à, món này em nấu ảnh có thấy ngon hay không nào cũng phải suy đoán chẳng lẽ suốt một thời gian yêu nhau lâu dài như vậy mà mình không hiểu được người chồng của mình hoặc người vợ của mình sao ví dụ giờ hỏi một câu nè về chồng của em á thì em đánh giá anh ấy là người như thế nào ảnh là người rất hiền và rất có trách nhiệm vậy là hiểu rồi đó ừ. còn em vợ, vợ em, em là thì... sao à, cởi mở hòa đồng khả năng giao tiếp thì rất tốt duyên dáng đó thì đó có nghĩa là tụi em đã hiểu nhau chỉ có một điều là đối phương đều muốn xâm phạm đời tư của nhau ừ. <laughs> mà chưa xâm phạm được cho nên là tưởng là chưa hiểu thôi đúng vậy chứ thật đúng ra bây nghĩa là là đã hiểu về nhau rồi ừ. và hồi nãy em có nói là vợ em là người biết giao tiếp và duyên dáng thì vậy chắc chắn là lấy lòng được mẹ chồng gì lắm đúng không nói chung là về cách nói chuyện xã giao giữa ừ, mẹ với vợ em thì có chút hơi khó khăn Ờ. tại sao ồ tại vì do là hoàn cảnh sống hồi đó giờ khác nhau vợ em về đây thì không có quen với cách sống ở đây à, khó nói chuyện với mẹ ủa có nghĩa là hiện giờ em đang ở ở, ở chung ờ, nhà, nhà chồng. chồng với gia đình dạ. chồng nhưng ừ. mà do cách sống nếp sống giữa hai nhà khác nhau ở nhà ảnh thì ngủ sớm dậy sớm về cách ăn uống cũng khác với lại ảnh cũng ít nói nên ảnh không có làm cầu nói cho em với gia đình chồng được nên giữa ừ. em với gia đình chồng ít có điểm chung để mà có thể giao tiếp được với nhau cái điểm chung cụ thể là điểm chung cụ thể giữa em với mẹ chồng thì cũng chỉ nói về anh này thôi ừ. mà ảnh thì ảnh này cực kỳ ít nói với ba mẹ ảnh ảnh cũng ít nói nữa nên ảnh không có tạo ra được một cái không khí chung để cho em có thể hòa nhập được nhưng mà bây giờ nè cái vấn đề mà khúc mắc duy nhất giữa em với ờ, mẹ chồng là cái gì nè là giữa em với mẹ chồng không có khúc mắc gì hết nhưng mà ừ. vấn đề là em muốn mẹ con hòa hợp vui vẻ giả lại em muốn là hòa nhập hẳn vào cuộc sống gia đình của bên nhà chồng luôn chứ bây giờ em thấy hơi xa lạ chứ bây giờ là ảnh đi làm về là ảnh cứ ngồi trong máy tính rồi nhiều lúc em ra em ngồi nói chuyện với mẹ chồng ảnh cũng không có ra ngồi nói chuyện chung em có biết là giờ em có có bị cái áp lực đó không dạ đó thì em biết ờ, tại vì cái tính em hồi đó giờ là ít nói chỉ biết sống ờ, một mình thôi à không có chia sẻ chuyện gì cho gia đình hết cái tính em hồi đó giờ như vậy rồi khó sửa khó sửa nhưng mà bây giờ nếu mà để mà vì cái không khí của gia đình á thì em có thể sửa được dạ, chút đỉnh nào không dạ được sau đây mới nói khó sửa dạ. <laughs> sau đây sửa thì ha? dán sửa chút xíu ừ, dán sửa chút xíu còn chị nói nè bây giờ em phải chứng tỏ bản lĩnh của em á là tự em em không cần chồng em luôn em có thể hòa hợp được với mẹ với ba thay đổi quan điểm đi tại vì này em không thay đổi em bị stress dữ lắm dạ, cái đó chị nói có stress đâu nhiều dạ, khi có. em điên luôn á chị nói thiệt mỗi lần mà hai đứa em mà cãi lộn là coi như là em không không có động lực nào mà muốn về nhà đó luôn tại vì em thấy ngoài chồng em ra là em không có thân thuộc được với ai hết thế bây giờ em muốn chồng em thay đổi nhất là điều gì em mong muốn nhất chồng em thay đổi là ảnh nói nhiều hơn một chút ảnh ít nói đến mức mà lúc dịp dọc sau lửa bỏng với hai vợ chồng cãi nhau á ảnh không nói luôn mặc kệ em muốn ngồi càng nhàn em nói sao em nói rồi xong nhiều lúc mà ảnh tức quá ảnh đấm tay vô tường chứ ảnh cũng không mở miệng ra mà cãi lộn lại với em nữa có nghĩa là trong mọi hoàn cảnh chồng em luôn luôn là người im lặng dạ đúng rồi bây giờ chị thấy nè cái tình trạng của tụi em á với cái cảm giác riêng của chị thôi nha chứ ờ, nếu mà không đúng thì cho chị xin lỗi ha hiện giờ chưa có con đúng không dạ đúng chị có một cái cảm giác về nè tụi em đang đang ở cái trạng thái là đồng sàng mà dị mộng có nghĩa là ừ, tụi em không có một cái gì chung với nhau hết à, sau này nếu mà có một đứa con thì may ra đứa con đó nó sẽ là một cái điểm chung của hai người nhưng hiện giờ là giữa hai người không có điểm chung mà cái đó rất là nguy hiểm thì hai đứa em đều phải thay đổi về khánh á, biết là cái tính của khánh từ nhỏ tới lớn nó đã là như vậy rồi nhưng mà khánh phải thay đổi chứ khánh đừng có giữ cái tôi riêng nó nữa tại vì cái đó nó không có lợi cho khánh không có lợi cho vợ chả có lợi cho ba mẹ chính vì vậy mà cho tới giờ phút này khi khánh đã có vợ rồi ba mẹ khánh vẫn là xoay quanh cái chủ đề về em hết lo lắng cho em đó còn về à, về em á thì à, chị thấy như vậy nè em và mẹ chồng của em bây giờ hai người chung một chiến tuyến để làm gì để lo cho cái người đàn ông này tại vì hiện giờ cái người đàn ông này đang có một cái yếu tật có nghĩa là không thể cởi mở được nếu mà nặng nữa là tự kỷ đó cho nên rằng là hai người cùng phải làm một chiến tuyến để lo cho con người này thì trong cái lúc mà hai người làm cái điều đó thì tự động em và mẹ chồng em sẽ hiểu nhau sẽ thương nhau và mẹ em sẽ coi em như con gái chứ không phải con dâu nữa thì à, chị nghĩ rằng tụi em phải làm điều này không thì cái chuyện tình cảm của tụi em nó không có thuận lợi nó mới suôn sẻ rồi về nói chuyện nhiều okay. hơn chút nữa nghe <laughs> rồi, rồi cảm, dạ, cảm ơn, cảm ơn em rồi.